Chào mừng các bạn đến với channel của người miền Tây Mình là Minh Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đặt bẫy bắt chuột dừa Thịt chuột là một trong những món ăn đặc sản của người miền Tây Như món thịt chuột nướng muối ớt, chuột xào lăn hay món chuột ở chảo Chú ý đây là chuột đồng, ăn thóc, ăn dừa chứ không phải chuột cống hôi hám dưa giấy mà các bạn thường thấy trong các cống rãnh trên thành phố Đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng một cái lồng Sau đó dùng mồi nhữ để dụ chuột vào Ở đây người ta thường sử dụng cơm dừa hay còn gọi là cái dừa Sau đó đặt bẫy lên các bệ dừa và chờ chuột sập bẫy thì bây giờ chúng mình sẽ chuẩn bị mồi để nhử chuột đây là những miếng tôm dừa chúng ta sẽ cắt ra thành từng miếng nhỏ rất là nhiều lòng chuột bảy cái lòng cái lòng để bẫy chuột nè mấy cái cũ nè này mới chưa khui luôn hôm nay chúng ta sẽ cùng đi gà chuột dừa tiếp theo chúng ta sẽ đặt mồi nhử vào cái lòng chuột nó không có tung ba con cũ khi nó so nó ý vô Giá của một cái lồng để bẫy chuột như thế này là khoảng 6.000 à, một cái. Còn giá của một ký chuột dừa thì dao động từ khoảng 80 à, đến 100 ngàn đồng một ký. Thì một ký chuột dừa sẽ à, khoảng 10 đến 12 con, cho nên chỉ cần các bạn gài dính một con chuột thôi là chúng ta đã lấy được vốn rồi. thì sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì chúng ta sẽ lên đường đi đạp bẫy thôi đây cây đó ừ. <laughs> cây này nhiều chức năng quá lên đường không có chức năng chống rung rung quá lên đường đi bắt chuột giường quay phim này là con chết rồi con mày sủa đi nguyên ruộng bắp ruộng bắp đó à, lậu mới đó đúng rồi ủa pin nhanh xuống quá quơ bắt cầu cao đây đó uh. đường thật là khó đi này đi theo ăn Hải chứ không làm gì nó không có sách gì <laughs> mày chọn uh, chọn đại hay là nhìn có dấu hiệu gì không này không khéo là nó đem lên tới là cái từ vật đợi tối chuột vô ăn lượm đầu rộng mày nhớ rộng tao là tao lo quay không tao không nhớ đâu quay lục ra có gì đâu đúng không quay nó nó nó nó ngắt đoạn ngắt đoạn chứ đâu có liên tục đâu bẻ cái cây gì dục vô quay gốc đồ quá làm dấu làm dấu quên tối đúng rồi nãy bây giờ không bây giờ làm vẫn còn kịp quá mấy cái à một căn nhà đã bỏ hoang tối nay đi ngang đây nha nguy hiểm áo bèo thu gì của uh, Nguyễn Khuyến mà ao thu lạnh lẽo nước trong veo ừ. một chiếc ồ đây nhìn vô thấy căn nhà quan quay thẳng vô nhìn thấy căn nhà căn nhà mở cửa nó mới ghê chứ thấy mấy căn nhà sập sệ này nhìn nó quyền bí quá. những căn nhà của quan lắng nghe tiếng sáo ai ngân quá buồn Làm dấu đi bẻ <laughs> cây người ta mới mọc lên được có con khúc mà nó, nó bẻ cái u nhát sao bẻ <laughs> phá hoại môi trường ban đêm mà lạc vô đây trời ơi ta nói nó u ám ma ma ma trên đọt dừa thả tóc dài xuống ma ru con ma vui mình quay phim dính ma mình mình được nhiều nhiều người xem <laughs> mày gặp rắn mày làm gì ảo hán nhiều con rắn á nó không làm gì mình tự nhiên hồi nhỏ gặp nó dí rồi đập cho chết nó chịu <laughs> đập mà <laughs> đập nát luôn đập nát luôn đập mà không còn nhúc nhích nữa mới thôi mà, mà trong khi nó không làm gì mình thấy mình sợ chạy thế bà <laughs> sợ nhất vụ ong á nha <laughs> ông kêu bằng ông dồi dẻ đi rộng xung phong đi trong có gì bị đánh tao còn chảo mày về được chứ ông đó quýnh nhập viện luôn á quýnh nhiều chết luôn á ô cái ớt sừng trâu ớt sừng trâu quá là trái luôn hoàng hôn ý chỗ này nãy lúc đầu mình đi nè á à, đi nguyên vòng tròn ruộng bắp trời sắp tối rồi à, <laughs> vụ vườn này tối nay đi thăm uh, gặp ma đã luôn á tay <laughs> đưa chị long khác mày gà giùm quá vừa để vô nấu có bột lên một phút ba giây rồi rồi rồi rồi chết <laughs> sụ đọt luôn à, sụ à, từ từ quảng trên cha rồi chạy à, tối rồi hết thấy rồi đó tao mượn thêm cái của chú Bảy cái đèn Tao đội lên đầu Dạ Còn còn nhưng mà nó bị lật Ừ Dạ vậy đúng Ừ nó đuối Thấy không Rồi Rồi Quay mạnh qua ăn cái điện thoại đó Cho dạ, bộ té đi té đi Mạnh à. vai gì văng văng gì dữ hả Lá Xong lòng cuối cùng tối nay tối nay đi thu hoạch sáng đi thu hoạch chuyến nữa thành thành công chắc được ký không đúng không 13 con là có ký rồi nói dữ vậy à, vậy chắc hạ chỉ tiêu á nửa ký thôi <laughs> đi ừ. kết thúc kết thúc nhiệm vụ